Thank you. bác lấy ra cho hai nghìn lại dạ quay làm gì vậy quay để cho bác này ngày mai bán hết hàng luôn tí tiền cháu với ba nghìn với hai nghìn là năm nghìn cho nó quả cà chua nữa tất cả Đấy, cho 没问题的啊。